sau khoảng 5 à, đến 7 giây cảm biến nhận được tín hiệu tắt lửa thì bếp nó sẽ khóa ra lại bếp đã khóa ga kèm theo cái tiếng à, đóng rờ le nếu để ý thì các bạn sẽ nghe tiếng tập của rờ le nó đóng lại còn có một số bếp thì nó sẽ báo một cái tiếng bếp đó là thiết kế của mỗi dòng bếp công tắc đang ở vị trí mở luôn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 thì ở hộp pin này các bạn có thể không cần sử dụng nữa nhưng mà để khắc phục cái vấn đề về mà khi cúp điện á tôi vẫn sẽ tặng kèm thêm một cặp pin đại này để các bạn sử dụng khi mà cúp điện thì tôi cũng sẽ để cái pin đại này vào sẵn trực tiếp bên trong hộp pin này các bạn nhận bếp về thì mình sẽ cắm thêm cái nguồn 3V này vào trong ờ, vào ổ điện nữa để sử dụng thêm các bạn có thể sử dụng song song cùng lúc không ảnh hưởng gì bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm ngọn lửa lại nhiệt độ bếp bên phải là 230 còn bếp bên trái này 201 nè tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau <coughs> nướng thì các bạn cũng nên đổ một lớp nước vào cái mâm hướng này để dầu mỡ mà có rơi xuống người ta cũng dễ vệ sinh và hơi nước bốc lên cũng sẽ làm được mềm cái thực phẩm thả nướng nó không có bị khô